Lavi, tay súng thần quang, được biết đến với biệt danh quá nhanh quá nguy hiểm bởi Lavi sở hữu trong mình bộ kỹ năng giúp tăng tốc độ đánh vô cùng khủng khiếp. Ngoài ra, bộ kỹ năng của Lavi còn có khả năng tạo ra bảo, gây sát thương đa mục tiêu kèm lượng sát thương lớn. Thương cho tấm thân cơ hàng, con đỏ sáng từ tấm lòng son chỉ để ta phải xa cách rồi thiên ý treo người cho ta vẫn phiền đôi lứa đôi nơi lời hẹn ước xưa giờ đây cũng sẽ có hát vừa mơ ước bên nhau đầy người giao đón đưa giọng hồn vương trên màu mắn ai phía xa xăm có tình cớ dài khẳng sâu mỗi tình không vui phai tiếc cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cũ